dân hai nước sớm khôi phục các chuyến bay thương mại, hợp tác du lịch, giao thương, tiếp tục tạo điều kiện để các địa phương, nhất là các địa phương biên giới hai nước, tăng cường giao lưu, hợp tác, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với một số địa phương giàu tiềm năng của Trung Quốc. Về vấn đề